당해보여.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 tiếp tục làm qua đoạn cầu thì uh, xin mời cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là cùng theo dõi video đây uh, à, cái uh, đoạn cầu này thì uh, là cái chỗ mà nước nó hay chảy thoát nước cũng thoát nước mình mới phải vào bà con này làm kỹ vào nó rộng nó ra và hai bên là mình kè đá và xây nó lên Đĩa xây nó lên Ờ, cho kép uh, cốt pha vào, cho cốt pha vào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 Đấy, từ cái vị trí mà mình nối này thì uh, xuống dưới đấy là dưới là còn 100 mét nữa thôi cố gắng là ngày hôm nay mình sẽ làm xong dọn này nối người chở cái chở người ghét cái ghét và con này cố gắng Thank you. đúng không đoạn cầu thì mình cũng đã bắt đầu làm qua rồi cầu đấy cầu thì mình cũng xây kè lên các anh chị nha đây trong là mình kè hết đá hai bên đó sau đó mình mới uh, cho thép mười lên đổ Đấy, bà con đang rất là tích cực dưới để đảo bê tông thì quyết định ngày hôm nay mình làm xong đoạn này em cố gắng lên cố gắng lên còn nốt đoạn này nữa nối xong rồi mọi người một chân một tay không còn xa bao lâu nữa đâu ghép nhanh quá không, không kịp vận chuyển lên <laughs> Đây, phải nào thấy em phụ nữ Ghép nhanh quá không kịp vận chuyển đây lấy cái xẻng hất nó vào Cái này vẫn lấy được mà một nó phao ra bàn sập luôn. Ừ. Phao Bây giờ thì chiều ngày hôm nay thì ờ, bà con lại tiếp tục làm những cú bãi chị nhé sau khi ăn cơm trưa xong đây là những cái đoạn mà buổi sáng bà con đã làm xong mình nối từ đây Đấy, đi ờ, xuống bên đây hiện tại thì bà con đang ờ, bắt đầu đảo xi si. lại chở vật liệu lên để nối tiếp cái đoạn còn lại khoảng 30 mét nữa anh chị nhé dưới này thì bà con đang ờ, tục đảo đảo xuống đây thì à, khoảng 34 mét đấy nó triển và mình sẽ nối xong con đường mà đợt trước mình làm mình đi xuống dưới này thì à, đoạn trước mình đã làm ở đây đoạn dốc nhất mà trơn trượt nhất khó đi nhất đấy chiều ngày hôm nay thì à, cố gắng bà con làm nốt cái đoạn này nối nó lại ở vị trí này đấy chỉ là bê tông hết rồi khoảng hơn ờ, ba ba ba mươi mét ba ba mét đoạn này nữa thôi là xong con đường giai đoạn 1 còn một chút nữa thôi nhé, cứ ba anh chị có thể mọi người nhé đó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 mét cuối cùng cho các bác anh chị nhé nên xe máy cho nên là xong rồi đấy đoạn cuối cùng mét cuối cùng mình làm nối lại hơn mười uh, mấy mét nữa thôi là xong đoạn đường còn đi toàn nhanh quá nhỉ hết gì còn gì có hết ít xong thì à, vị trí mà những cái à, đoạn mình đã đổ xong rồi và mình tháo cốt pha thì cho bà con à, chị em là đi lấp dần các anh chị nhé còn phần hơn 10 mét nữa thôi là mình nối xong dưới kia là gấp 20 mét vào thì nó sẽ bê tông nó sẽ tốt hơn đường giữ được đường lâu lấp hết vào hai bên này. Hình như là xe máy là đi đi ngay mà con đường độc đạo sau là đi luôn chị em lấy ấy lên lên cuốc lên lấp vào đi cả bản lên lấp vào cho nó nhanh thôi thì dưới này thì uh, anh em đang uh, nốt cái mét cuối cùng ấy nối con đường lại thôi cái đoạn đấy đào ờ, thấp xuống để nối lại cái đoạn cũ cao là mình nối là đường nó sẽ bị ờ, mét cuối cùng người uh, vài chuyến này rồi mà hai ba chuyến này mà chiếu đi lấp cái đường ấy tí là chị em phụ nữ này bảo nhau đào thấp xuống đúng rồi đào thấp xuống đâu đâu đâu thút dưới cái đoạn, đoạn bê tông mình đã làm rồi kéo xuống dưới nằm dốc mình làm hết rồi tôi còn làm đấy con đường chưa hỏng thế nào luôn anh chị này bên mép là chưa bung chưa ấy luôn cho bác đi Mời đỡ cho bác cho nhanh dạ. nhân cách không còn cả cả mấy lượt xin đặt lệ 来来，叫新门，你该路叫人问路。 pin nhanh lắm qua quỳ là hết điện nhanh lắm xoa như anh đấy thì nó chìm được Rồi mình đầm đầm nó xuống cái tông Nó cho thôi mà không xuống đảo cô đảo thêm ít nước cho ít nước vào thì khô quá khô quá tí này à, hai anh khó làm tông thành vỡ đấy qua đây nó tọt thành cứng đảo tông có được vỡ bê tông thế chỉ kiểu như vậy ấy 절이야. 아, 절이요 ốc quất lại xin tê nhưng lại sau đó tê lại dưới ra đỏ tê chưa ấy còn đúng đi rồi đi rồi còn giá cao nó chuyện này thì mọi người vẫn lấp đường lấp hai à, bên vệ đường các anh chị là mình mang hàng cả bên này nữa này quốc xong bên này hất vào bên này nữa quốc rộng bên đấy ra cho sang bên này 안 했지? Ừ, <coughs> Sau khi mà mình nối xong cái đoạn này thì mình sẽ à, công khai tài chính là chi tiết cái giai đoạn 1 là hết bao nhiêu tiền vật liệu, tiền xăng xe. Đó. Để à, cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết và còn thừa bao nhiêu để chuyển sang à, giai đoạn 2. Đấy, các anh chị nhé Đây, hầu như là bê tông rất là dày Ở trên uh, ờ, 10 phân đa số là 10 phân đường của mình làm xong là bà con đi lại được luôn rồi. ở dưới mình đi lấp đường thôi hai mép đường này để nó giữ bê tông nó chắc nay thì uh, ít người thôi mọi người để nó còn một đoạn này nữa mà, nó không dài không cần nhiều người lắm khoa sổ luôn này nó kỳ nó vẫn một bao nữa đấy con con có khó khăn thì khó khăn thì khó khó gì nó cứ cào từng tí từng tí một là nó chảy đâu nó ngấm đấy mà nó thành vữa đấy đâu mà sâu nữa này ờ, là hầu như cát khô này, chi khô này tỏ thì khô mà nó ngấm nó hút nước cực kỳ luôn Đấy nó phải nháo như cháo ấy Cái này bê tông nó không bị nứt đường nứt ở dưới Nó chảy về khổ nè Cào từng tí thôi, cào từng tí lên thôi <laughs> người cứ cào từ ít tiếng ít lên thôi đừng làm tham quá Ê, em đi múc đi Ê, em đi múc nước đi ít nước ở dưới đây khô Chuyển đi nước cái không sao không sao Không phải sao đâu mà

cho nốt bao lên thiếu cho nốt bao lên các xin đặt ăn đấy cô các xin đặt ăn đấy không ăn thiệt kìa mét mét cuối cùng anh chị em đổ đoạn đường nối đến bê tông này đầu tiên cho nốt vào là vừa đấy cho nốt vào kéo nó cao lên một chút không sao tập lắm mà khó nó có thứ rồi mà có thể đấy bới ra cho nước vào đảo Còn kéo nó cao lên dày thêm một chút nữa không sao còn hơn là bê tông nó thấp không được vào đâu là giá ba là vừa đẹp thôi thôi luôn thôi này đi chút nữa đi à tỉnh nó cả rồi sao

cây cắm kia là buộc lại chéo vào nhau này nếu bà con biết đường không phải cậy thì phía trên này thì chị em phụ nữ là cũng bắt đầu là lấp quyển xong nha cô bác anh chị nhá Đấy, cái uh, à, mét đường mình đã đổ được Đấy, còn một chút nữa thôi là chị em phụ nữ là lấp xong rồi mét đường để bảo vệ giữ đường <coughs> Ô bảo mấy người trên ờ, lên giúp mấy chị em đây này lấp vào đi Dưới xong rồi dễ quá là dễ được cái lốp có có kia à, có thật chăn nó lốp lốp cao lên một chút nữa bạn rồi rồi vâng, vâng, cao lên thì xe máy tí nó lún mà lún là nó cái mép mà nó vẫn chưa chắc hẳn đây là cái ờ, mét cuối cùng mà mình đã nối được cái ờ, đoạn đường bê tông này với anh chị nhá coi như là con đường bằng tiền tấm lòng vàng giai đoạn 1 thì mình cũng đã làm xong đấy một chút nữa à, mai gì để mình sẽ đi à, đo lại toàn bộ cái con đường này và công khai lại cho tất cả quý các anh chị à, mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả trên kênh của Giang để biết chi tiết hơn nhé có lẽ là Giang cũng à, xin phép được khép lại video ngày hôm nay ở đây xin hẹn quý các anh chị cùng toàn thể mọi người là ở những video tiếp theo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị cùng toàn thể mọi người